xịn du chẹp phơi tàu cầu thốt hình hùng thịnh biểu đút vịn vang chiêu pun tàu du nhé miền lùng phát nhé trà xỉ david sổ nhé mắt khin du nái tiểu du phía tỏi xịp a miền miền bùa sau lô david bình yêu bùa bù đồng thiên hùng à thố lùng mười nhê mèng diều ia thố lộn mây nhê tôm chá bùn chiêng yê mái tòng. Ô thiên hùng à! Thố mây muang yê tàu cao. Muang hay yê nhê dùi con nhê hòa. Quầy rủ mai tế chỉnh lô nhê miền chuốt tài bó yê. Miền tổ miền ỏi gió yê nhê mèng. Nên bùa, giả mai cầm dĩa thiên hùng thiên hùng sẽ tôn thịnh yê vô tàu. Chiếu yà ba chân yê nhẹ mẹn. Thố thiên hùng chiếu vinh vắng, dấu nhẹ ó xỉ vinh bún nền bùa. Quầy dụ mời chẹp chúa nhẹ. Thố miệt nền bùa. Yê ỏi xuất phim cho phùng họ trẻ nhẹ cả nái bún mời. Ô, chiếu à. Yê ỏi chênh mây nhẹ mèng. 为主，每年命sẽ lộng hải. Mấy chiều ye biểu đút ye nhẹ dịch chúng khấu nạn. Ye can nghiêm chi và chân ye nhẹ vịnh vắng chủ xuôi.